Chào mừng các bạn đến với à, sản phẩm Smart Home. Nay Smart Home à, giới thiệu với các bác về à, một cái mạch rửa tay sát khuẩn hoặc là mình có thể ứng dụng vào mạch rót rượu nhé. Phiên bản này thì bên mình nâng cấp thêm đóng ngắt một cái module file MP3 âm thanh. Thì hiện tại đang phát triển là cái mạch này chạy với điện áp 5V DC nhé. Đối với các bác mà cần chạy với điện áp 12V, bơm 12V mà module M3 hoặc là module à, đại âm thanh loại 12V thì liên hệ với em để em hỗ trợ nhé thì phiên bản này hiện tại bên em đang fix là 5V chạy 5V nên mạch đầu vào là 5V này đấy ở đây là có ICV điều khiển xử lý tín hiệu này à, IC công suất này đầu ra thì có ba đầu ra một đầu ra của MP3 một đầu ra bơm và một đầu ra tín hiệu để kích cho MP3 hoạt động ở ờ, bên này thì ờ, có tín hiệu của cảm biến chân trigger 2 nhận tín hiệu của con cảm biến này ờ, thay vì cảm biến này thì mình nếu mà mình làm rửa tay thì mình sử dụng cái con cảm biến vàng nhé Đấy, cảm biến vàng thì là loại này loại này thì có thể sử dụng loại 80 cm hoặc 30 cm hoặc 10 cm miễn là loại NPN nhé màu dây thì là nâu là VDC này Đấy, vâng. xanh dương là GND này và đen là chân trigger kích này trigger kích này mình nối vào chân hai thì đối với cảm biến này là cảm biến ờ, màu vàng loại ờ, này là loại thị trường đang bán là 80 cm này có cả loại 30 cm này mình đấu vào đây luôn thì bỏ cảm biến này đi thì làm rửa tay nó sẽ ok còn rót rượu thì mình sẽ sử dụng cảm biến này nhỏ gọn đối với cảm biến này mà đi ra ngoài ờ, môi trường có ánh nắng hoặc ánh sáng thì nó sẽ bị nhiễu nên là thường người ta sẽ không dùng vào rửa tay đấy chỉ dùng những con cảm biến vàng thôi con này mình làm trong nhà nên mình sử dụng con này rồi ở đây file mp3 mình là ghi một cái uh, tín uh, ghi một cái file âm thanh Đó, file âm thanh à, xin cảm ơn đây rồi Đấy, nhưng mà cái loa này thì nó vừa dùng uh, nghe vừa dùng thôi ở trong cái môi trường hẹp thôi với lại rót rượu thì thường cũng chỉ cần như này thôi còn rửa tay thì các bác làm ở hộp thì nó sẽ tiêu cũng tạm tạm nếu mà các bác mà cần to hơn thì phải chơi qua khuếch đại mạch này có khuếch đại rồi nhưng mà con này nó cũng không không được to lắm rồi ờ, à, ờ, pha âm thanh thì mình ờ, sẽ cho các bạn một cái link để mình copy được cái dịch từ file text sang file mp3 nhé còn trên mạch thì có hai cái biến trở này một cái biến trở to này là điều chỉnh cái thời gian bơm này còn cái biên trở nhỏ nhỏ tinh chính đây thì ờ, mình ờ, sẽ điều chỉnh cái ờ, thời gian cho cái module M3 này phát ví dụ như nhiều người uh, ghi âm cái file này nó dài thì mình phải cần cái thời gian dài đấy thì uh, mình sẽ điều chỉnh cái biến trở này xuôi kim đồng hồ thì tăng thời gian lên và giảm kim đồng hồ thì uh, quay ngược lại giảm thì là quay ngược kim đồng hồ đấy nguồn thì mình uh, máy bơm này thì phải sử dụng nguồn 5V 2A nhé đấy là con này à ok giờ mình cấp nguồn mình test thử này đây khi mà có tín hiệu kích vào này ví dụ bơm mình vặn min nhất này gần như bơm chỉ nháy cái xong rồi tắt này cảm ơn bạn đã rửa tay sát khuẩn đấy mình đang để file là cảm ơn bạn trường hợp cảm ơn đấy. bạn đây có hai con led chú ý con led bên này nó phải tắt đi nhé nó phải tắt đi đây mình che lại làm cho nhìn thấy là dễ đây có hai led này một con led này M3 con led này nó phải tắt đi thì tín hiệu tiếp theo mới được hoạt động nhé đấy nó tắt đi thì cái này nó mới có tác dụng này đấy cái biến trở này mục tiêu của mình là vặn vừa khớp với cái thời gian của cái MP3 này phát trường hợp mà vặn quá thì các bạn vặn ngược lại bởi vì vặn quá thì nó sẽ lặp đi lặp lại cái thanh thanh một ở trong này trong cái module MV3 này Đấy. nên mình sẽ sinh ra một cái biến trở này để thay đổi cái thời gian làm sao mình vặn để cho nó phù hợp với với cái âm thanh này bây giờ mình sẽ vặn ví dụ mình vặn nó tăng lên nó sẽ lặp đi lặp lại này ví dụ xuôi kim đồng hồ nhé Đấy, mình vặn thêm hai vòng đây Cảm đấy nó sẽ bị dư thừa cái lời thoại đây cảm ơn bạn đã rửa tay sát khuẩn đấy như thế mình xử lý cái vấn đề đấy thì mình sẽ dùng cái tua vít như này mình vặn chậm thôi nhé đấy, chậm xong mình test cảm ơn bạn đã rửa tay sát khuẩn đấy vừa khít mình nhích đi một tí lùi đi một tí nữa đấy ok đấy thì mình muốn pha âm thanh nào thì mình ờ, thay pha âm thanh đấy thôi ví dụ như có bác thì cần yêu cầu em làm là uh, um, xin cảm ơn ví dụ rót rượu xong thì là xin cảm ơn thì cái điện thoại đấy nó ngắn hơn thì mình lại phải thay đổi thời gian thay đổi thì đơn giản rồi đấy mình có hướng dẫn về cái thay đổi cái biến trở này vặn ngược là là là ok thôi về cách uh, chỉnh cái này thì uh, nhiều bác cũng không biết thì em hướng dẫn luôn thì đây có hai con led này khi mà có vật cản vào thì nó sáng này đấy đây mình đang soi lên cái đèn ở ngoại trên thì nó luôn sáng mình để ngang cho nó không bị ảnh hưởng đây mình che lại nó sáng này đấy. thì uh, xoay ngược kim đồng hồ này thì giảm còn xoay tăng xuôi này đấy thì tăng khi mà nó sáng rồi thì mình chỉ ngược lại một tí để cho nó tắt đi đấy sau đấy là che tay là được đấy sát khoản. Ờ, ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình.